Bây giờ, cô mời các con hãy cùng tìm hiểu xem là trong bài 14 chúng ta sẽ học cụ thể về từ nào và về những mẫu câu nào nhé. Trong bài 14, chúng ta sẽ học về những cặp tính từ trái nghĩa, đó là những cặp tính từ sau. Old, young, tall, short, big, small, thick, thin, slim, fat, fast, slow. Về phần mẫu câu strong, weak. Về phần mẫu câu, chúng ta sẽ học những mẫu câu sau. What does she look like? He's tall. Who is younger? My brother is. Bây giờ, hãy cùng cô bước vào phần từ vựng để tìm hiểu xem những cặp tính từ trái nghĩa mà ngày hôm nay chúng ta học là những cặp tính từ nào nhé.